Ngày này là ngày Ất Hợi, tháng Ất Mão, năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Cầu Trần, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chủ tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày ất hợi tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn đầu hỏa, kỷ tuổi, kỷ tỵ, tân tỵ, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành mộc cục, xung với tỵ, hình hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọa. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý tỵ, tân tỵ, tân hợi, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ hợi, tân dậu, tân mùi, tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao thiên quý tốt mọi việc, sao tam hợp tốt mọi việc, sao mậu thương tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao lôi công, sao đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần, kỵ về cưới hỏi, sau tổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Và đặc biệt ngày 18 tháng 3 năm 2023 là ngày Tam Nương sát 6 kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa, hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy, nhờ có tam hội nâng đỡ, người tuổi Tý nhanh chóng xây dựng được quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người xung quanh. Ai cũng bị chinh phục bởi sự cởi mở và nhiệt tình của bản mệnh trong công việc. Vì thế, trong ngày hôm nay, dù gặp phải nhiệm vụ khó khăn gì đi nữa, bản mệnh cũng không cần phải quá lo lắng. Xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ hoặc chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp. Thủy khí vượng cho thấy bản mệnh tuổi Tý cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bảng quang. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, bạn cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và chăm tập thể thao. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, xây dựng quan hệ tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, được mọi người xung quanh quý mến. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ bảy này gặp thổ khắc thủy, điều này làm cho mối quan hệ tình cảm của người tuổi Sửu tiến triển không được tốt đẹp như mong muốn. Người độc thân chớ nên tin vào lời đường mật của những người chưa thực sự hiểu rõ. Đó có thể là kẻ xấu muốn lợi dụng sự cả tin của bạn để lừa gạt tình cảm. Người đã có đôi có cặp dễ rơi vào tình cảnh chiến tranh lạnh với nửa kia. Bạn và người ấy có những quan điểm bất đồng khó có thể dung hòa, Song dù sao đi nữa thì đôi bên vẫn cần tăng cường lắng nghe, lùi một bước để thỏa hiệp với nhau. Thiên quan chiếu mệnh đem tới những ảnh hưởng bất lợi cho sự nghiệp của bản mệnh. Bạn cần chú ý tránh vướng vào tranh chấp với người có vị thế cao hơn mình. Hãy ý thức được vị thế của mình để hành xử phải phép, chớ đẩy bản thân vào rắc rối không đáng có. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, không nên tranh cãi quá gay gắt với người khác. Tử vi tuổi Đinh Sửu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 hạnh phúc, bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi dần. Cục diện ngủ hành tương phá, cảnh báo trước cho người tuổi dần những bất chắc trên con đường làm ăn. Hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, nếu không bạn có thể đẩy bản thân và cả tập thể rơi vào cảnh hao tài tốn của. Kẻ tiểu nhân rình rập cũng có thể đem lại thêm nhiều rắc rối hơn nữa cho bản mệnh. Trong ngày hôm nay, bạn chỉ nên tin tưởng vào chính bản thân mình và những người mình thực sự hiểu rõ, chớ nên nghe theo lời suối bẩy của người ngoài. Trong ngày lại có thủy sinh mộc, cho thấy những dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên của bản mệnh. Nếu bạn đang có thiện cảm với ai thì nên dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình với người đó. Sự chân thành của bạn chắc hẳn sẽ khiến cho đối phương cảm động. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Hãy luôn giữ tỉnh táo để đưa ra quyết định. Tử vi tuổi bính dần,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 bình an và gặp được thật nhiều may mắn. Tử vi thứ 7, ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi Mão. Thứ bảy này, cục diện ngủ hành tam hợp, hợi Mão mùi nâng đỡ, báo hiệu hôm nay là một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn với người tuổi Mão. Con giáp này được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân của mình một cách xuất sắc nhất có thể. Chẳng những vậy, Thiên tài còn xuất hiện trong vận trình tài lộc của con giáp này, đảm bảo cho bản mệnh một nguồn thu nhập ổn định. Người kinh doanh được các thần trợ giúp nên buôn bán phát tài, có nhiều khách hàng tự tìm đến, chất lượng sản phẩm được công nhận và đánh giá cao trên thị trường, mở ra những bước tiến mới cho tuổi mão. Ngũ hành thủy sinh mộc cho thấy chẳng những công việc, tiền tài hanh thông mà chuyện tình cảm của những chú mèo cũng rất suôn sẻ. Bạn luôn trân trọng hạnh phúc mình đang có trong tay và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ tổ ấm của mình cũng như che chở cho những người thân yêu. Cầu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, đón một ngày tràn ngập những may mắn, cát khí lan tràn. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, được quý nhân nâng đỡ nhiều trên chặng đường công danh. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, được trao cho nhiều cơ hội để thể hiện năng lực cá nhân,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 của tuổi thìn. Vận trình ngày thứ bảy này có chính quan nâng đỡ, giúp cho người tuổi thìn nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Những cống hiến của bạn giúp tập thể phát triển đi lên trông thấy. Hôm nay là ngày bạn gặt hái thành quả do công sức từ trước đến nay mang lại. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của cấp dưới. Bạn luôn đưa ra những định hướng đúng đắn để dẫn dắt mọi người, đồng thời cũng nhanh chóng phát hiện ra những vấn đề để sửa chữa kịp thời, hạn chế tổn thất. Tuy nhiên trong ngày lại gặp thổ khắc thủy, khuyên bản mệnh quan tâm hơn đến gia đình của mình, bởi dường như khoảng thời gian gần đây, bạn đã dành hết sức lực cho sự nghiệp. Dù có bận rộn thế nào, bạn cũng nên dành một lúc nào đó trong ngày để ở bên người nhà. Câu quyết cho các tuổi thìn Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự đánh giá cao của mọi người. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc,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 ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dưới tác động xấu của cục diện ngủ hành tứ hình xung, dần thân Tỵ hợi, làm cho người tuổi Tỵ có thái độ lơ là, chảnh mảng trong công việc. Bạn cứ tưởng rằng mình sẽ không mắc lỗi sai trong những việc quen thuộc, nhưng thực tế thì ngược lại. Ngày này, dù là việc bạn đã làm quen tay đến mấy thì có lúc những sơ suất không ai ngờ đến cũng vẫn sẽ xảy ra. Hãy cổ vũ bản thân mình cố gắng tập trung hơn, càng nghiêm túc trong công việc, bạn lại càng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh chóng hơn. Thủy khắc hỏa, người độc thân không muốn mở lòng mình với người khác giới. Bạn nghĩ rằng xung quanh chẳng có bất cứ ai thật lòng với mình. Cho dù mình có trao gửi tình cảm cho người khác thì cũng chỉ nhận lại sự tổn thương. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa, không nên lơ là khi làm bất cứ việc gì. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, hãy cố gắng tập trung hoàn thành nhiệm vụ,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 Tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi ngọ. Thiên quan giáng mệnh nhắc nhở người tuổi ngọ chớ nên hoanh hoang, khoe mẽ trong ngày hôm nay nếu không muốn đắc tội với kẻ tiểu nhân. Nên nhớ rằng khiêm tốn mới là cách hành xử của người khôn ngoan. Nếu không thể tiết chế được khuyết điểm này thì bạn sẽ tự gây thêm rắc rối cho bản thân mà thôi. Cũng trong ngày này, những chú ngựa phải thận trọng cả trong các quyết định tài chính, có thể kẻ tiểu nhân sẽ dùng lời ngon lẽ ngọt để thuyết phục bản mệnh đầu tư mù quáng. Bản mệnh nếu thấy lợi mà ham là sẽ dễ dàng sập bẫy của kẻ xảo quyệt. Đừng bao giờ nghĩ rằng có ai sẽ cho mình được hưởng lợi lộc một cách dễ dàng đến thế. Ngũ hành xung khắc còn khiến mối quan hệ tình cảm của con giáp này gặp phải không ít vấn đề rối ren. Dù sau cùng mọi thứ đều được giải quyết êm đẹp nhưng ít nhiều vẫn để lại tổn thương trong lòng nhau. Có lẽ hai bạn nên tìm cơ hội trò chuyện thẳng thắn để hóa giải mọi khúc mắc câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, chớ nên hoanh hoang, khoe mẽ, kẻo đắc tội tiểu nhân. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, thái độ khiêm tốn sẽ hạn chế được rất nhiều rắc rối. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, nên thận trọng trong các quyết định tài chính. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, đề phòng những lời dụ dỗ đường mật, đầu tư mù quáng. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 đem tới cho người tuổi mùi nhiều điều đáng mong đợi trong công việc. Bạn chỉ cần cố gắng hướng đến đúng mục tiêu thì chẳng khó khăn nào là có thể cản bước. Thậm chí, bạn còn đột phá đạt được thành tựu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi gặt hái thành công, bản mệnh không nên quá dễ dàng thỏa mãn, tạo điều kiện để kẻ khác vượt qua. Sau mỗi việc làm, bạn cần dành thêm thời gian để đánh giá xem mình đã làm tốt ở đâu, cần cải thiện ở đâu để bản thân ngày càng hoàn thiện. Thổ khắc thủy bạn mệnh rằng trong gia đình bạn đang tồn tại một vài vấn đề không thể lờ đi. Nếu vợ chồng có điều gì bất mãn với nhau thì cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên giấu trong lòng rồi cuối cùng để xảy ra dạn nứt. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò của mình. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, sự cố gắng được trả công xứng đáng. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa,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 Tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Vận trình ngày thứ bảy này gặp cục diện ngủ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi gây trở ngại, cảnh báo người tuổi thân nên cẩn thận từng lời ân tiếng nói của mình để đề phòng họa thị phi. Dù không có ý xấu nhưng những lời bạn vô tình nói ra khi lọt vào tai kẻ tiểu nhân lại trở thành những điều xấu xa. Từ đó, kẻ tiểu nhân sẽ đơm đặt, thêm mắm thêm muối để gây bất lợi cho bạn. Lại thêm kiếp tài xuất hiện, đường tài lộc của những chú khỉ đang gặp khá nhiều bấp bênh. Bản mệnh cần thận trọng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc, bởi rất có thể bạn đang đi sai hướng và đánh mất tiền của trong tay mình một cách mù quáng. Kim sinh thủy, bù lại cho con giáp này một vận trình tình duyên tươi sáng. Bản mệnh nếu còn độc thân thì hôm nay chính là cơ hội để bạn tìm thấy một nửa cho mình. Hãy mạnh dạn tham gia các buổi hò hẹn với bạn bè, biết đâu bạn sẽ gặp định mệnh đời mình ở đó. Câu quyết cho các tuổi thân Tử vi tuổi giáp thân,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 mọi người đều ngưỡng mộ những thành quả mà bạn đạt được. Tuy nhiên, bạn không nên vội vàng hài lòng với hiện tại, bởi bạn chỉ cần buông lỏng tinh thần một chút thôi là người khác sẽ tranh thủ cơ hội để vươn lên. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, bạn dừng lại là sẽ nhanh chóng trở thành người tụt hậu. Kim sinh thủy, những người còn độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy cởi mở hơn nữa để mọi người nhận ra sức hấp dẫn của bạn. Nếu may mắn, bạn có thể gặp được người phù hợp, quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, khẳng định được thế mạnh của mình. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, nhận được sự ngưỡng mộ của người khác. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, không nên buông lỏng cảnh giác để người khác vượt qua. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, gia đình chính là chốn bình yên của bạn. Tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, nhận được sự yêu mến của người khác phái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 con giáp này dễ dàng hoàn thành việc được giao. Bạn có thể sẽ được cấp trên giao phó cho một vài nhiệm vụ quan trọng. Lúc này, bạn nên năng động và linh hoạt hơn, đổi mới cách suy nghĩ để có những phương án thực hiện thực sự mới mẻ và sáng tạo. Có như vậy mới xây dựng được lòng tin nơi cấp trên, rất có lợi cho đường tiến thân của bạn. Ngày thủy khắc thổ, bạn cần thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình. Dù bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của đối phương. Sự vô tâm của bạn có thể khiến cho người ấy tổn thương. Đừng nghĩ rằng người ấy không nói là sẽ chẳng bao giờ trách móc gì mình. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, có điểm báo thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, dễ dàng hoàn thành việc được giao mà không gặp phải trở ngại. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc,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 Tử vi thứ bảy ngày 18 tháng 3 năm 2023 của tuổi hợi. Ngày mới gặp cục diện ngủ hành hợi hợi tự hình, không phải điềm báo tốt lành với người tuổi hợi trong hôm nay. Khá nhiều áp lực đè nặng lên vai con giáp này, nhưng bạn lại không biết chia sẻ cùng ai để vơi bớt. Mọi thứ như đang chống lại bản mệnh, khiến bạn nhiều khi chỉ muốn buông xuôi tất cả cho nhẹ người. Thương quan chiếu mệnh cho thấy, bản mệnh đang gặp phải vấn đề trong công việc của mình và chưa tìm được cách giải quyết sao cho ổn thỏa đặc biệt là những mâu thuẫn với đồng nghiệp, bạn bè. Hai bên đều có những ý kiến và quan điểm riêng biệt, để dung hòa với nhau thì cần thêm thời gian cũng như hạ thấp cái tôi của cả hai. Thủy khí vượng còn cảnh báo về những vấn đề sức khỏe của con giáp này. Bản mệnh cần chú ý ăn uống cẩn thận, sinh hoạt điều độ, cân bằng công việc và thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo cơ thể luôn mạnh khỏe. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, nhiều áp lực đè nặng lên vai nhưng không biết chia sẻ cùng ai